bếp sẽ có mã số là KGM64BE đây là cái nội thất bên trong của bếp đây thì tiếp theo là tôi sẽ đóng nắp bếp lại để cho các bạn có thể xem ngoại thất của bếp cũng như là test những tính năng của bếp cho các bạn được xem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 bao gồm đây là bộ pin pin sạc đây đi kèm với nó là một cắm sạc với cái đoạn dây dài 3 mét như thế này và một cái lò xo như đây đây là tất cả phụ kiện của bộ pin sạc bên cửa hàng chúng tôi sẽ được tặng kèm cho các bạn khi mà các bạn mua bếp đây cả hai bếp nó đã giảm nhỏ hơn lửa đây vì cái nhiệt độ nó đã quá cao nên là đã giảm nhỏ hơn lửa lại đầu bên trái của tôi đây là hai trăm tư bên phải của tôi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 chú ý quan sát vào cái ờ, đèn hiển thị trên bếp đây khi mà các bạn đang sử dụng mà thấy đèn hiển thị nó chớp ánh sáng đỏ như thế này thì có nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn cũng nên cắm sạc vào bếp bên phải cũng đã tự động khóa ra sau tính năng nước cạn nồi đây đây bếp đã khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường thì còn một cách nữa để các bạn có thể nhận biết khi nào pin yếu đó, đó là các bạn có thể chú ý lắng nghe vào cái nhịp đánh lửa của bếp đây nhịp đánh lửa đây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 tránh trường hợp lắp đảo cực pin vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin thì bếp thứ nhất sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin nên các bạn hãy lưu ý điều này thì các bạn sẽ mượn một cái lò xo này các bạn sẽ móc một cái đầu lò xo này đây và phía trên đầu cực dương của pin pin nó sẽ có những cái lỗ như thế này các bạn sẽ móc vào đây để chúng ta có thể cố định cái lò xo này lại đây để khi mà cho vào sử dụng sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp nó sẽ bị bung ra đây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 thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên các bạn hãy lưu ý cái điều này khi mà sử dụng các hẹn giờ khi mà các bạn sử dụng mâm mà vị để nướng á, thì các bạn nên cho một ít cái lượng nước vào bên trong cái mâm hứng phía dưới để trong quá trình các bạn nướng hơi nước sẽ bốc lên thì thực phẩm các bạn nướng sẽ được mềm và không bị khô cứng và khi các bạn nướng xong rồi thì các bạn vệ sinh nó sẽ được dễ dàng hơn đối với cái dòng bếp ga Nhật này á, nó sẽ có rất nhiều cái ưu điểm vượt trội hơn là bếp ga Việt Nam của chúng ta